quỳ bên cánh điện khi chuông chùa giáng điềm còn nặng nở trần ai đây là cửa ăn thiền vẫn mở rộng cho những người đời tuôn mòa bạc đừng ngắn dòng nhiệt huyết người còn xuân đừng tính việc đi dẫu đời người Sở chỉ bằng tăng đi tu là gì ba mươi năm xương gió Cõi trần ai đã lỡ dở mộng công